Vì sao tháng 5 âm lịch được gọi là tháng cửu độc? Tại sao tháng 5 âm lịch được gọi là tháng cửu độc? Tại sao trong tháng này lại kiên kỵ chuyện gối chăn? Bạn có tin vào những lời răng dạy của ông cha để lại hay không? Hôm nay hãy cùng đồ cúng tâm linh tìm hiểu sâu hơn về lý do con người có nhiều điều kiên sợ trong tháng 5 âm lịch nhé. Dân gian tương truyền, tháng 5 âm lịch được coi là tháng cửu độc, do trong tháng có 9 ngày mà thân thể dễ bị hao tổn nguyên khí. Cái tên nghe thôi cũng thấy có phần đáng sợ. Theo lời các cụ, trong tháng này có rất nhiều điều phải kiên kỵ, nhất là chuyện chăn gối càng nên tránh. Không nghe lời mà làm bừa thì hậu họa khôn lường, nhẹ thì sức khỏe hư hao, nặng thì mệnh vong mệnh sát Vậy quan điểm trên có chính xác hay không? Bạn đã hiểu gì về tháng năm cửu độc? Hãy cùng được cùng tâm linh lần về cội nguồn của những quan niệm dân gian để lý giải một cách đúng đắn nhất nhé. Chính quan niệm dân gian và kiên kỵ trong tháng cửu độc Tháng 5 theo lịch âm có 9 ngày sau được coi là 9 ngày cửu độc Ngày 5, ngày 6, ngày 7 và 15, 16, 17 và ngày 25, 26, 27. Đây là những ngày mà dân gian đồn đại là thời điểm mà thiên địa giao thái cửu độc nhật, các loại độc trong lợi đây là những ngày mà dân gian đồn đại là thời điểm mà thiên địa giao thái cửu độc nhật, các loại độc trong trời đất cùng tụ lại. Ngoài ra còn có ngày 14 âm lịch cũng được liệt vào cấm kỵ. Trong những ngày này phải khiêm nhường đoan trang cấm kỵ sát sinh, hành lạc nếu không sẽ tổn hao nguyên khí nghiêm trọng. Cụ thể phân chia các cấp độ độc như sau. Sơ độc nhật Ngày mùng 5 tháng 5 tức là Tết Đăng Ngọ Ngày mùng 6 tháng 5 âm lịch Ngày mùng 7 tháng 5 âm lịch Trung độc nhật là ngày 15, ngày 16 và 17 tháng 5 âm lịch Mạc độc nhật là ngày 25, ngày 26, ngày 27 tháng 5 âm lịch thiên địa giao Thái Nhật là ngày 14 tháng 5 âm lịch. Ngày thiên địa giao thái được tính là thời điểm giờ Tý, ngày 14 tháng 5 âm lịch là lúc mà tứ thiên vương tuần hành. Tháng 5 âm lịch là tháng độc, nam giới phải tiết chế lục dục, ăn uống thanh đạm, không nên ăn đồ chua mà năng ăn đồ có vị đắng để ít gan bổ thận, nên tĩnh dưỡng giữ tâm thế an yên hài hòa. Trong tháng 5 âm lịch con gái đã đi lấy chồng thì nên về nhà mẹ đẻ ở một tháng, nhất là trong các ngày cửu độc. Dân gian còn gọi tháng năm âm lịch là tháng thối nát vì thời điểm này những đồ vải vóc, gỗ hay sợi dễ bị ẩm mốc, thối nát. Thời cổ đại vì cho rằng tháng năm âm lịch mang nhiều điềm không lành nên gọi là tháng ác hay là tháng độc. Tháng này trời sinh đủ loại kịch độc, trong đó có năm loài động vật độc nhất là rắn độc, bò cạp, rết độc, thằng lằn độc cốc độc Tương truyền trong ngày Tết Đoan Ngọ, người ta cắt giấy đỏ thành hình năm con vật này rồi dán lên cửa sổ, làm bùa ngũ độc xua đuổi chúng tránh xa nơi người ở. Tháng năm âm lịch không được cạo trọc đầu, cắt trụi tóc trẻ sơ sinh bởi trẻ nhỏ trên đỉnh đầu vẫn chưa hoàn toàn được phong bể. Buổi trưa các ngày nên nghỉ ngơi, tốt nhất là ngủ trưa một lát không nên nghỉ qua đêm ở ngoài trời lộ thiên không ngủ trên đất đá dễ bị nhiễm lạnh cảm phong hàn quần áo phải giữ sạch sẽ thường xuyên giặt giũ nếu không sẽ dễ bị mụn nhọt những câu chuyện cổ lý những câu chuyện cổ lý giải về cấm kỵ trong tháng cửu độc trong hoàng đế nội kinh có ghi lại câu chuyện như này tuyên viên hoàng đế và tổ nữ nói chuyện với nhau hoàng đế hỏi tổ nữ hàng năm cứ đến tháng năm âm lịch là thời điểm trời đất giao thoa nam nữ kiên chuyện chăn gối ai phạm phải thì trong vòng 3 năm tất bệnh mà chết lấy gì ra để biết đó là có thật tố nữ đưa ra ba nghiệm chứng như sau cách một lấy một thước vải trước vắt qua tường bao sáng hôm sau ra xem trên vải tất có huyết sắc cách 2 giờ tí tức là 23 giờ đến 1 giờ đêm ngày 16 tháng 5 âm lịch theo lịch vạn niên là lúc đêm khuya ra ngoài quan sát sắc trời nếu thấy có mây ráng đỏ trên bầu trời thì là dị tượng là điểm có chuyện hùng sắp tới cách ba người nửa tin nửa ngờ thì trong những ngày ra cho kẻ ắn mây cách ba Người nữ tin nữ ngờ thì trong những ngày này ra cho kẻ ăn mày chút bạc lẻ, bảo họ đi tìm kỹ nữ hình lạ, sau đó quan sát người đó, phần lớn đều thấy được hậu họa đáng nghi. Trong trọng hạ ký thuộc Lã Thị Xuân Thu có ghi tháng năm âm lịch cấm dục kỹ sát Thời nhà đường ở Trung Quốc tháng 5 âm lịch được coi là tháng dục lan có hai nguyên nhân, đó là lúc này dược thảo đa phần đều rất vượng, dược khí mạnh nhất, đem các loại dược thảo ngâm đem các loại dược thảo ngâm vào trong nước tắm thì có tác dụng rất tốt, chẳng những trị ngứa, phòng bệnh da liễu mà còn tiêu nhiệt giải độc. Ngoài ra còn có thể mang theo mình túi thơm. Nguyên nhân thứ hai là vì tháng này nhiệt độ tăng cao, các loại khí độc trong không khí rất nhiều. Nếu dùng cỏ thơm để tắm gội thường xuyên thì có thể giải nhiệt, tăng thêm sức khỏe. Trong Hạ Tiểu Kinh có viết, ngày này nên dùng dược thảo để tiêu trừ khí độc. Đại đế Lễ ghi rằng, ngày 5 tháng 5 âm lịch dùng cỏ thơm để tắm thì tốt cho sức khỏe. Sử ký Mạnh Thường Quân liệt truyện ghi lại nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc Mạnh Thường Quân. Ông này ra đời vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Phụ thân ông không muốn giữ lại, cho rằng trẻ sinh tháng 5 âm lịch lớn lên chỉ có hại cho phụ mẫu. Trong phong tục thông ghi lại, tương truyền những đứa trẻ sinh ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, trai khắc cha, gái khắc mẹ Vương Sung, tác giả của Luận Hành cũng viết rằng không nên sinh con vào tháng 5, tháng chạp, trẻ tháng này có bệnh sát phụ mẫu. Đại tướng thời Đông Tấn, Vương Trấn Ác sinh vào ngày 5 tháng 5 âm lịch, chính vì thế mà tổ phụ đặt cho ông cái tên là Trấn Ác. Tống Tử Tông Triệu Cát sinh vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, từ nhỏ không sống trong cung cấm mà được nuôi dưỡng bên ngoài. Thời cổ đại cho rằng đó là ngày ác nên tránh không dưỡng trẻ trong nhà. Cổ Thánh Vương cứ mỗi tháng 5 âm lịch lại đem chuông gỗ đi gõ dọc đường phố, nhắc nhớ mọi người tiết dục tránh sát sanh. Lý giải khoa học về tháng cửu độc Luận về tiết khí, tháng 5 âm lịch là thời điểm mà dương khí cực vượng, tăng tiến tới đỉnh điểm và bắt đầu sinh phát. Người ta gọi đây là thời điểm thiên địa giao thái, cũng chính là chỉ điều này. Trong vũ trụ, hai nguồn khí âm dương pha trộn vào nhau không thể phân biệt. Loài người lại được coi là mang linh khí của vạn vật, do hai nguồn khí âm dương hợp lại mà thành lẽ đương nhiên khi hai nguồn khí này có sự thay đổi thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể con người và gây ra đủ loại phản ứng cả tiêu cực lẫn tích cực trong thương hàng luận có viết biển mạch pháp vào tiết tháng 5 khí dương khí cực thịnh tỳ vị hư lạnh, dương khí nội vi Lúc này các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể sẽ suy yếu, dễ bị nhiễm hàng, tà khí bên ngoài cũng nhân cơ hội mà xâm nhập đặc biệt đây cũng là thời điểm mà vi khuẩn vi sinh vật sinh sôi nảy nở phát tán trong không khí tiến hành chuyển phòng the vào thời điểm này sẽ làm tổn hào dương khí con người nội khuyết âm khí nội tán dương khí tà khí bên ngoài vượng phát việc động phòng xảy ra dễ gây bệnh tật trong các ngày cấm kỵ, mặt trăng, trái đất, mặt trời đều có sự dịch chuyển khác thường. Điều này có ảnh hưởng nhất định đến tâm sinh lý con người. Dân gian truyền rằng tháng năm âm lịch tháng độc trong năm, tinh mỏng như nước, giao hợp tất hao tinh, tháng 11 âm lịch tinh nồng như keo giao hợp tất hại thân trước những lời răng dạy được tổng kết lại qua kinh nghiệm của các bậc cha ông có lẽ con cháu thời nay lớn lên trong thời đại khoa học kỹ thuật khó có thể thấy đáng tin tuy nhiên những thứ thực sự tốt sẽ chẳng bao giờ đến dễ dàng người có thành tâm sẽ tìm mọi cách để tìm hiểu được sự thật về cái mà mình có hứng thú với những người không công nhận thì có nói nhiều cũng vô ích tin hay không tin điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của bạn nên làm gì trong cửu độc nguyệt để tránh xui xẻo. Dưới đây là những điều nên làm trong tháng cửu độc để luôn được khỏe mạnh, bình an tránh tai ương. Kiên chuyện chăn gối Tương truyền tháng năm âm lịch, tháng độc trong năm, tinh mỏng như nước giao hợp tất hao tinh thế nên trong những điều cần nên làm trong tháng cứu độc thì điều đầu tiên cần nhắc đến đó chính là hạn chế chuyện phòng the con gái về nhà đẻ theo phong tục dân gian truyền lại thì cứ đến thời điểm này trong năm, con gái đã đi lấy chồng sẽ về nhà mẹ đẻ ở một tháng tĩnh dưỡng, nhất là trong các ngày cửu độc. Điều đó cũng là nhằm mục đích hạn chế chuyện phòng thè giữa vợ chồng để giữ sức khỏe cho cả hai người. Ăn uống thanh đạm giữ tâm bình an. Cần ăn uống thanh đạm chớ dùng quá nhiều đồ dầu mỡ, giữ tâm an yên, hài hòa, không để sắc dục lôi kéo tránh nổi nóng hay u sầu thái quá cố gắng vui vẻ suy nghĩ lạc quan có thế các trường khí mới lưu thông tốt thường xuyên dọn dẹp nhà cửa giặt giũ quần áo trong thời gian này những đồ gỗ hay vải sợi dễ bị ẩm mốc thối nát Chính vì thế, trong tháng 5 âm nên thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, lau dọn bàn ghế, tủ bàn, dẹp bỏ những đồ không cần thiết hay rác thải trong nhà để không khí lúc nào cũng được sạch sẽ, trong lành. Làm bùa xua ngũ độc Tháng này trời sinh đủ loại kịch độc Trong đó phổ biến nhất là năm loại động vật mang chất độc trong người Như rắn độc, bò cạp, rết, thằn lằn, cóc để đối phó với những loài mang kịch độc này ngoài dọn dẹp nhà cửa hung cỏ ngải thì người ta còn cắt giấy đỏ làm bùa xua ngũ độc bùa cắt theo hình năm con vật kể trên bằng giấy đỏ dán lên cửa sổ gọi là bùa ngũ độc bùa này có tác dụng xua đuổi những con vật này không dám bán mạng đến nơi người ở nên chú ý đến giấc ngủ Tháng này dễ khiến sinh lực tiêu hao, thế nên vào buổi trưa nên nghỉ ngơi, tốt nhất là chợp mắt một lát, sau đó thức dậy làm việc. Buổi tối thì không nên ở ngoài trời quá muộn, cũng tuyệt đối không được thấy mát mà nằm ngoài trời ngủ, toát mồ hôi rồi lại bị gió thổi dễ trúng gió. Tốt nhất nên vào trong nhà ngủ, tránh được tà khí bên ngoài, cũng tránh được các loài kịch độc để mắt đến trẻ nhỏ. Tuyên truyền vào tháng 5 âm lịch, cha mẹ cần chú ý trong con khi ngủ không được để con ngủ say lăn từ trên giường xuống đất nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con con chậm lớn hay ốm yếu nếu không may trẻ bị ngã xuống giường thì người nhà cần dùng chỉ đỏ hoặc chỉ ngủ sắc sau 100 hạt gạo hay hạt lúa đeo vào tay cho trẻ đến khi nào chỉ tự đứt thì thôi trẻ sơ sinh không được cạo trọc hay cắt trụi tóc trong thời điểm này bởi khi đó tính môn trên đỉnh đầu tức thóp của đứa trẻ vẫn chưa hoàn toàn phong bế mất đi sự bảo vệ của tóc sẽ dễ bị tà khí xâm nhập